Hello, hello, xin chào anh chị em và các bạn ạ. À, đây là một chương trình rất đặc biệt, rất đặc biệt à, dành cho tất cả anh chị em nhà đầu tư cá nhân. Những anh chị em đầu tư lâu năm, nhưng mà chúng ta thấy là sau mỗi một chu kỳ như này, à, thị trường à, chúng ta chẳng biết là lúc nào à, thị trường có thể tiếp tục tăng tiếp, lúc nào thị trường có thể kết thúc chu kỳ. Những anh chị em mới đầu tư ạ, mấy em mới đầu tư tham gia thị trường vẫn chưa hiểu thế nào là một chu kỳ thị trường. Những anh chị em đang nắm giữ rất nhiều cổ phiếu, những anh chị em thì ạ đang có ý định mua cổ phiếu trong giai đoạn này thì đây là một video Dũng mong rằng là sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều những bài học trong uh, thời gian tới ạ Hello xin chào tất anh chị và các bạn có mặt trong cái buổi uh, livestream hôm nay ạ Xin chào bạn Mạnh Khoa bạn Nguyễn Linh Xin chào bạn uh, Khánh Toàn bạn uh, Quang Trình uh, Phạm Đức uh, Thảm bạn Lê Phương Lê xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi ngày hôm nay ạ bạn à, Đặng Thị Bình ạ rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ nếu anh chị em đang có mặt ở đây thì à, hãy nhớ chia sẻ video này ạ đây là video rất đặc biệt Dũng nghĩ rằng là một video đặc biệt nhất nhất nhất từ trước đến nay nên Dũng cũng mong rằng anh chị em này một là chúng ta chia sẻ video này cho nhiều anh chị em khác được biết hai là gì ạ chúng ta hãy chia sẻ lên tường mình để nghe đi nghe lại à, những video thực sự giá trị như hôm nay ạ à. Dũng biết là thị trường ngày mai nó như nào nhưng Dũng tin chắc là trong video này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường nó giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn về những cái mặt tích cực cũng như là mặt mà mặt trái của thị trường nó giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn là thị trường nó vận động ra sao nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn à, thị trường nó nó theo quy luật nào nó giúp chúng ta nắm rõ được cái nguyên lý của thị trường ra sao à, tiếp tục chúng ta sẽ gì ạ nó sẽ giúp chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta cần phải có gì ạ có một cái cái đức tính đó là gì ạ chúng ta cần phải có giảm một cái tôi chúng ta khiêm nhường bởi vì tất cả cái điều này nếu các bạn đọc một cuốn sách đó là kiếm được 18.000 phần trăm lợi nhuận một năm thì trong đó nó có 10 cái nguyên tắc của William O'Neill 10 cái cái bài học của William O'Neill thì các bạn có thể hiểu rõ rất nhiều những gì mà Dũng chia sẻ trong cái buổi ờ, hôm nay ok chúng ta sẽ lên khoảng 300 người chúng ta bắt đầu đúng không ạ khi mà chúng ta bắt đầu 300 người chúng ta bắt đầu nên anh chị em nào đang gì ạ à, đang có mặt ở đây thì hãy chia sẻ video này hãy chia sẻ video này cho gì ạ à, cho nhiều người khác được biết và cũng như là hãy chia sẻ trên kênh của mình để Dũng tin chắc là nó sẽ giúp chúng ta nó thay đổi Dũng tin chắc là cái video này nó sẽ thay đổi rất nhiều cái cái anh chị em đặc biệt là anh chị em kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi đúng không kiếm được rất nhiều lợi nhuận rồi và đây là video yeah, Dũng chia sẻ về về những cái trải nghiệm của mình nên ờ, với những anh chị em nào giả sử như chúng ta comment mang tính chất là gì ạ năng lượng thấp đúng không năng lượng thấp hoặc là comment theo cái mà nó không uh, uh, giúp ích cho hệ thống thì Dũng cũng nói trước là Dũng sẽ là xin lỗi là Dũng sẽ sẽ up cho chúng ta tức là có thể là uh, <clears throat> chúng ta sẽ bị rời khỏi kênh để chúng ta sẽ tập trung cho cái buổi ngày hôm nay ok chúng ta 230 người ạ và 300 người chúng ta bắt đầu đúng không ạ chúng ta 300 người chúng ta bắt đầu trong cái buổi hôm nay à, đầu tiên thì các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán á thì các bạn hiểu rõ đơn giản tất cả mọi thứ khi các bạn làm hay đầu tư á thì chúng ta điều đầu tiên các bạn nên nhớ mọi thứ nó tuân theo được đó là quy luật bạn phải nắm rõ được quy luật vận động của thị trường bất động sản nó có quy luật bitcoin nó có quy luật tất cả mọi thứ nó đều có quy luật và cái quy luật này nó là vận động theo tự nhiên chứ không phải là muốn không phải cố không phải là Ờ, cứ nghĩ là nó ra nên ở đây chúng ta cần phải nói rõ là quy luật vậy điều gì khiến cho cái thanh khoản mới hôm nay nó tăng rất là mạnh điều gì ạ đây là đầu tiên là điều gì khiến cho thanh khoản uh, nó tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua đúng điều gì ạ điều gì ạ ờ à, ok bạn ờ, Facebook cũng biết tên lại bạn gì nhưng về cơ bản thì gì ạ à? không biết bạn nghĩ gì nhưng những cái comment mà bạn không hiểu tức là về bạn về cơ bản là bạn không hiểu về về về thị trường không hiểu về cổ phiếu nó vận nó sao nên những cái comment như này thì chúng ta gì ạ à? sẽ tạm từng là ao ao ra khỏi đây ạ Ờ, bạn hỗ trợ sẽ ờ, cho bạn ờ, tạm thời ao ra khỏi kênh tại vì về cơ bản khi mà chúng ta không nắm rõ được thị trường không nắm rõ được các chu kỳ thì cái điều này chúng ta sẽ gì ạ mãi mãi không bao chiến thắng được thị trường thế đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ một cái câu chuyện đầu tiên để các bạn sẽ thấy là à, tại sao tại sao à, chúng ta lại thấy là thị trường nó luôn luôn ở những cái đoạn là đầu cơ như này thế thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu đơn giản một câu câu chuyện đây ạ trước khi mà nói về câu chuyện này thì ờ, Dũng muốn gửi anh chị em ở đây là một cái à, bài báo rất là hay các bạn có thể quan sát đây là một bài báo ạ cái bài báo này nó được viết cũng giống như rất nhiều cái góc nhìn giống như thay đoạn vừa rồi ạ tức là thị trường giảm giảm điểm là cơ hội để mua cổ phiếu cái này nó diễn ra vào uh, uh, mùng 3 à, mùng 10 tháng 3 vào mùng 10 tháng 3 đây các bạn nhìn này mùng 10 tháng 3 năm 2019 mùng 10 tháng 3 năm 2019 đây là cái cơ hội đấy thế thì khi bạn ờ, thấy những cái điều bài báo như này thì thay vì các bạn gì ạ thay vì các bạn ờ, đọc và các bạn theo dõi xem là ờ, nếu mà mùng 10 tháng 3 năm 2019 đây là cơ hội điều chỉnh để bạn mua vậy nếu bạn mua những cổ phiếu ở trong cái giai đoạn mà một ai đó khuyến nghị các bạn mua thì điều gì diễn ra nó có thể giảm rất sâu sau nó lại hồi phục đấy ạ sau đó giảm như này và điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu chúng ta uh, đi mà chúng ta nghe một cái hệ thống nghe một phương pháp mà chúng ta chẳng hiểu gì cả chúng ta chỉ nghe những từ khóa à ờ, ba tháng nay nó giảm hoặc là nó giảm như thế này chúng ta chả hiểu vì sao nó giảm đấy là điều đầu tiên nên cái điều đầu tiên khi các bạn nắm rõ được thông tin đầu tiên là cái điều đầu tiên khi mà chúng ta đọc bất cứ một thông tin nào đó thì các bạn nên đo lường điều đầu tiên chúng ta cần phải đo lường các bạn nhé đo lường cái cách thức được các bạn đo lường bạn hiểu được cái bản chất bản chất của thị trường nó nằm ở đâu ạ không phải ở đây ạ các bạn nói là vui không phải vui đâu ạ tại vì dũng biết rằng là nếu không may chúng ta mất tiền thì cái điều này nó dũng không bao vui như thế nào nhưng dũng muốn dùng cái năng lượng này để cho chúng ta hiểu rõ về cái bài học hiểu rõ nắm rõ được bài học thôi ạ các bạn thường là các bạn tập trung vào các cổ phiếu của bạn nhưng mà bạn quên đi rằng ạ với các nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường thì các bạn nên tập trung vào hiểu rõ về thị trường cổ phiếu <coughs> bạn cần phải hiểu rõ về cái thị trường chung á, VN Index bởi vì nếu các bạn thắng 10 lần 20 lần bạn kiếm được 1, 2 thậm chí là 300 triệu à 300 phần trăm thì chỉ trong một thời gian ngắn là các bạn mất hết và những người khoe khoang khoác lác chia sẻ những thành tựu đấy thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi ạ à, cũng mất hết rất là nhanh đấy là cái điều đầu tiên Dũng muốn đưa chia sẻ cho anh chị em là gì với việc mà các kênh truyền thông họ hô giảm là cơ hội để mua vào thì không biết bao nhiêu nhà đầu tư không biết bao nhiêu người mình mất toàn bộ cái tài sản bởi vì lúc đó thị trường nó hết chu kỳ nó giảm rất là sâu đấy là cái điều đầu tiên các bạn có thể quay trở lại xem là thị trường giảm là điều kiện mua vào để xem rằng bao nhiêu chu kỳ nó cũng giống như vậy nó không có giai đoạn ở ờ, nó giống giống nhau nhau ạ à. và Dũng cách đây Dũng đọc được uh, một hai hôm những cái tờ báo người ta cũng nói rằng là nếu thị trường giảm thì mua vào thị trường giảm thì mua vào và phần lớn trên các kênh thông tin đại chúng là họ đang khuyến nghị chúng ta mua đó là mua cổ phiếu chứng khoán đúng không mua cổ phiếu chứng khoán và đây là cơ hội để mua vào Dũng nhớ ở giai đoạn cổ phiếu PVS đặc đỉnh có rất nhiều các chuyên gia có rất nhiều đội nhóm khuyến nghị chúng ta mua cổ phiếu PVS đây là nếu các bạn có thể theo dõi tất cả uh, những cái cổ cái thông tin cổ phiếu này họ khuyến nghị chúng ta mua rất nhiều ở đây đây là cái khuyến nghị mà các bạn đây là những cơ hội để mua vào và chúng ta biết rằng là điều gì sẽ diễn ra khi mà họ đã mua ở đây và đây cũng là một cái thời gian rất dài cổ phiếu không lên và những cái hội nghị kiểu dạng như này rất là nhiều trong gì ạ à? trong đầu tư chứng khoán thì ở đây chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề trước khi chúng ta nói rõ hơn về à, khối lượng như này nó có nó có những cái điều gì để chúng ta biết ạ cái điều đầu tiên tại sao Dũng lại nói là thị trường giảm chúng ta mua vào bởi vì rất nhiều các đội nhóm rất nhiều các quỹ thậm chí là các chuyên gia khuyến nghị chúng ta mua vào ở giai đoạn này đặc biệt là khi thị trường giảm bao nhiêu bạn đã từng nghe thông tin này có thể comment cho Dũng đúng không ạ nếu nếu bạn đã nghe thông tin này comment số 1 đúng không ạ tức là nếu thị trường giảm mua vào và Dũng đã chia sẻ cho các bạn một cái cái bài học đây ạ à, cái bài học này để các bạn về các bạn thử trách ạ thị trường giảm mua vào và sau quá trình như thế này thì thị trường nó đây ạ à, đây là thị trường đây là thị trường nó sẽ như thế này đấy là những cơ hội đấy không biết là cơ hội này bao nhiêu cổ phiếu có nhắc đầu lên được nên các bạn thử xem rằng là bao nhiêu ai đó và chúng ta mua vào những cái cổ phiếu như là uh, uh, dòng chứng khoán đang rất là tốt họ rất mua cho chúng ta rất nhiều thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về những điều để chúng ta đấy thông thường đó, tất cả những nhà đầu tư chứng khoán đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường bởi bình thường chúng ta mua vào thì chúng ta thắng bởi vì chúng ta tập trung vào những cổ phiếu gọi là kênh trên và thứ hai là gì ạ à, thời điểm này ờ, rất rất nhiều các cổ phiếu chúng ta gọi là được marketing các bạn là marketing thế nào là cái marketing cổ phiếu những cổ phiếu có thể là chất lượng có một chút chất lượng họ đưa ra kết quả kinh doanh có thể một hai quý sau đó thì họ sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng từ rút kín rút hở zoom và đặc biệt là báo chí để tạo ra những cái thông tin tạo ra cổ phiếu tăng rất là nhanh và thực tế cổ phiếu đó cũng tăng rất là nhiều và nhiều cổ phiếu nó tăng trần trần trần được rất nhiều nhiều phiên mà nó làm cho gì ạ chúng ta cảm giác là à, nếu chúng ta mua cổ phiếu ở một thời điểm nào đó chúng ta có thể kiếm được một hai thậm chí là ba trăm phần trăm lợi nhuận và chúng ta mua là thắng ạ câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây là gì ạ thông thường nếu như nhà đầu tư có kinh nghiệm có kiến thức thì họ sẽ mua ở trên những cái nền giá an toàn và họ có thể bán ra khi mà cổ phiếu chạy nước rút họ bán ra khi cổ phiếu chạy nước rút các bạn nhớ nhá họ bán ra khi cổ phiếu chạy nước rút vậy với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta không có kinh nghiệm không có trải nghiệm Dũng không muốn đưa cho chúng ta nhiều cổ phiếu nhưng chỉ muốn cho anh chị em nhớ những cái trường hợp như này để anh chị em có thể thấy được là đây là những cổ phiếu tức là nó chạy nó một cái thời gian tích lũy rất là nhiều sau đó được các thông tin được báo chí được viết trên mạng và tất cả nó tạo ra quá trình chạy nước rút chỉ trong thời gian ngắn thôi ạ à, chúng ta sẽ mất hết nó cũng có những cái cổ phiếu dạng tương tự như này nếu các bạn sẽ thử thấy rằng này khi nó chạy nó chạy chạy rất là nhanh bạn kiếm được không biết bao nhiêu lợi nhuận nhưng phần lớn chúng ta sẽ bị tương tự như này khi mà nó rơi thị trường chung nó rơi thì gần như cổ phiếu nó sẽ rơi thẳng đứng như này chúng ta có thể nhìn nhiều cổ phiếu khác và chúng ta cũng thấy tương tự như vậy các bạn cần phải học những bài học này bởi vì những nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta không có kinh nghiệm không có trải nghiệm nên chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta có khoản một lợi nhuận trong thời gian ngắn và khi thị trường chung giảm chúng ta sẽ mất rất là nhanh và đấy là cần phải nắm rõ được đó là quản trị vốn quản trị rủi ro thời điểm mua vào và thời điểm bán giảm thông thường ở giai đoạn này kể cả những cổ phiếu đang bị lỗ các bạn nhớ nhá kể cả những cổ phiếu đang bị lỗ nó vẫn cứ chạy và nó chạy đến khi nào có một cái lượng những cái con mồi vào và họ bán ra được thì thôi nên làm nào để bán được thì trong cái chương trình hôm nay chúng sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta gọi là phân phối hoặc là quy luật nỗ lực thành công cái điều thứ hai các nhà đầu tư bị bị mắc phải đó là gì ạ bình thường trên thông tin thông tin báo chí đặc biệt là uh, nếu các bạn để ý một chút là thường cổ phiếu lên thị trường lên phần lớn các công ty chứng khoán sẽ bảo là đây là xu hướng lên để các bạn mua vào và họ có thể khuyến nghị chúng ta đây là cơ hội giảm để chúng ta mua vào và cái câu chuyện này nó sẽ diễn ra hết năm này qua năm khác hết chu kỳ này qua chu kỳ khác à, tại sao lại như vậy bởi vì chúng ta cần phải hiểu đơn giản đó là gì ạ chúng ta phải tại sao lại như vậy chúng ta hiểu một cách đơn giản tại sao lại như vậy đấy là điều mà các bạn cần phải trả lời và với những cái điều mà các bạn trả lời được thì Dũng tin chắc rằng các bạn sẽ gì ạ hiểu rõ rằng là những nguyên nhân tại sao cổ phiếu nó giảm rất là sâu và nó đang chút xuống ra người ta vẫn khuyến nghị các bạn mua vào đấy là cái điều nên các bạn nếu các bạn đã gì à, đã từng đọc sách của Mac Mini, Wilnell và ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam tin tin chắc là các bạn sẽ nhận ra điều này các bạn không phải là giống như Dũng đã phá sản phá sản đến mức là không có tiền để nuôi con để mua sữa cho con phá sản để bán hết nhà cửa bán ô tô và cái điều này nó không phải là một lần hai lần nên tất cả những anh chị em đang gì ạ ảo tưởng hão huyền ngoài kia Dũng làm cái video này Dũng biết rằng là sẽ có những cái lời nói nó không được tích cực nhưng Dũng tin chắc rằng là phần lớn họ đang là những phần lớn các bạn đều là những người tuyệt vời và Dũng tin chắc rằng là Dũng chia sẻ cái điều này không ai chia sẻ bởi vì những cái chia sẻ này nó không có lượng nhiều nhiều người tham gia nhiều người theo dõi bởi vì họ đang mải mê đi tìm kiếm cổ phiếu đi tìm những cái cổ phiếu ai phím hàng cái câu hỏi mà các bạn đang để ý ở đây là với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc là tham gia thị trường khoảng độ 1 đến 2 năm thì các bạn tập trung vào thị trường chung để các bạn xem là mỗi một đợt đấy xu hướng cổ phiếu xu hướng nhóm ngành nó đi theo nhóm ngành nào đấy là các nhà đầu tư có những anh chị em đầu tư lâu năm rồi có trải nghiệm rồi thì có thể chúng ta không quan tâm quá về thị trường chung bởi vì chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu những nền tảng cổ phiếu để chúng ta có thể mua được những cổ phiếu mà chúng ta gọi là đi ngược thị trường hoặc mua những cổ phiếu mà gì ạ thị trường trung giảm chúng ta gọi là những siêu cổ phiếu cái điều này nó chỉ cho những anh chị em có trải nghiệm có kinh nghiệm mới mua được thôi ạ à. còn những nhà đầu tư không có trải nghiệm không có kinh nghiệm đợt này chúng ta kiếm được tiền nhưng đợt sau không biết điều gì diễn ra bởi vì ở giai đoạn này thông tin trên thị trường Dũng thấy rằng là nó đang ở những loạn khi cái gì nó tạo ra cái sự nhiễu loạn nó sẽ gì ạ nó làm cho chúng ta mất phương hướng chính vì nó mất phương hướng bản thân Dũng đã bị chỉ trích rất nhiều tại sao cái cơ hội này lại không mua cổ phiếu động sản tại sao cơ hội này để không bắt đáy tại sao cơ hội này để gì ạ không cho nhà đầu tư không cho khách hàng mình tham gia vào tuy nhiên ở đây các bạn hiểu đơn giản này à, bình thường nếu các bạn xử lý được cái gì ạ các bạn xử lý tức là bình thường cái việc nhỏ chúng ta làm được chẳng hạn nếu chúng ta quản trị rủi ro cắt lót được thì các bạn có thể mua bất cứ cổ phiếu nào kể cả những lúc thị trường giảm hôm nay nếu không biết là thị trường ngày mai nó giảm hay không nhưng bạn biết là bạn xử lý các bạn cắt lót được thì điều gì diễn ra bạn có thể mua bất cứ cổ phiếu nào bạn có thể tham gia bất cứ cổ phiếu nào nhưng nếu bạn chưa có một cái cái để kế hoạch quản trị rủi ro nên đầu tư mua cổ phiếu thì các bạn cần phải gì ạ quản trị rủi ro trước khi các bạn mua các bạn phải có kế hoạch bán trước khi các bạn mua thay vì các bạn mua xong thì không biết khi nào bán và không biết khi nào cần phải quản trị rủi ro thì không biết bao nhiêu bạn đã từng trải qua như vậy ở đây Dũng muốn nói thêm là tại sao tại sao cái đoạn này Dũng lại muốn gửi đến anh chị em nhiều cái video toàn bằng quản trị rủi ro như vậy thường thì chúng ta sẽ rất ghét và không thích nghe quản trị rủi ro nhưng tất cả những nhà đầu tư thành công những người sống sót trên thị trường thì cái điều đầu tiên họ phải nắm được quản trị rủi ro họ phải nắm được cái chu kỳ về thị trường chứng khoán phải nắm rõ được thông tin tác động như nào họ cần phải hiểu được uh, các cổ phiếu được marketing như nào họ phải hiểu được cách làm giá ở các chuyên gia như nào họ hiểu được gì ạ các thông tin nó diễn ra như nào nó bơm thổi ra sao cổ phiếu phân phối như nào thị trường chung nó biến động ra sao giai đoạn nào là giai đoạn cuối và tiếp theo đó là gì ạ chúng ta cần hiểu rõ rằng là nếu ở giai đoạn này tại sao phần lớn người ta vẫn khuyến nghị chúng ta mua vào nếu thị trường điều chỉnh vậy tại sao thì hôm nay các bạn sẽ cần nắm rõ được à, vì sao thị trường điều chỉnh thị trường điều chỉnh chúng ta cần phải nắm rõ một số thông tin chúng không biết là nó điều chỉnh hay không ạ à. các bạn chỉ học về kiến thức thôi ạ à. điều đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ được quy luật nỗ lực thành công thế nào là quy luật nỗ lực thành công tí nữa dũng sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái điều thứ hai các bạn biết rằng là thị trường lên được á, nó phải có một cái cổ phiếu dẫn đầu nó phải nhóm ngành dẫn đầu và cái nhóm nhóm ngành đó nó phải uy tín nhóm ngành đó nó phải tạo ra một xu hướng mới cái điều thứ ba là gì ạ thị trường thành công nó lên nữa thì các bạn phải biết rằng này các cổ phiếu nó đang ở tích lũy hay là phân phối nếu nó đang ở giai đoạn phân phối thì điều gì khiến cho cổ phiếu của bạn tiếp tục tăng tiếp nó đang ở giai đoạn chạy nước rút thì điều gì khiến cho cổ phiếu của bạn tăng tiếp à, tại sao nó có sự mâu thuẫn giữa Dũng và rất nhiều anh chị em đặc biệt là anh chị em chỉ tập trung ở cổ phiếu bởi vì như này trong đoạn này Dũng không thể đưa cho chúng ta một cái cổ phiếu bởi vì nếu cổ phiếu đó các bạn mua nhưng thường thì các bạn mua các bạn không biết bán các bạn lao dốc các bạn bị thua lỗ cuối cùng gì ạ câu chuyện đó là câu chuyện chúng ta kể câu chuyện gì ạ thường thì chúng ta sẽ tìm cách để đổ lỗi cho người khác bởi vì cách đổ lỗi là cách mà chúng ta trốn tránh được cái gì ạ trốn tránh được cái nỗi đau của mình à, thứ hai là chúng ta lên mạng chúng ta chửi bới một ai đó đó là cách mà khi mà chúng ta bị thua lỗ nên cái điều này là làm cho những cái nhà đầu tư không bao lớn lên được nên hãy nhìn và nhận trách nhiệm trong quá trình đầu tư của mình Ở à, tiếp theo chúng ta sẽ nói vậy làm thế nào để cho các nhà đầu tư chúng ta có thể chiến thắng được thị trường trước khi các bạn hiểu rõ được vậy các bạn đang ngồi đây chúng tin chắc là toàn những người tuyệt vời đang ngồi đây và và cùng Dũng thảo luận về chúng ta có thể chiến thắng thị trường thứ nhất đầu tiên nếu bạn thắng chiến thắng thị trường bạn cần phải biết đó thứ nhất là gì ạ cái xu hướng ngành nào nhóm nào à, có thể dẫn dắt trong chu kỳ tới cái điều thứ hai đó là những chất xúc tác chúng ta còn nền tảng cơ bản đó là gì ạ chất nào có thể tạo ra cái nền tảng của nó cái điều thứ ba đó là gì ạ chúng ta phải biết thị trường chúng ta đang ở đâu xu hướng thị trường nó như thế nào và đó là những cái yếu tố quan trọng và hôm nay Dũng sẽ nói một cái phần đó là phần nhiều bạn sẽ để ý đó là Dũng sẽ nói về một cái quy luật nỗ lực thành công đây là cái quy luật nỗ lực thành công ạ đầu tiên các bạn để ý một chút ạ à. <clears throat> khi giúp chia sẻ cái phần này nó phân phối một số nhà đầu tư bị mất rất nhiều tiền đây ạ à. sau đó họ quên ạ à. họ quên rất nhanh ạ và bây giờ họ bắt đầu tập trung vào đây ạ họ có lãi và tập trung vào đây nhiều cổ phiếu có lãi như thực tế không biết là bao nhiêu anh chị em sau khi một cái khoản rơi mạnh như này mất rất nhiều tiền này thì thường là chúng ta gì ạ thường chúng ta gì ạ đau khổ mệt mỏi và sợ hãi thậm chí là những cái vùng này đau khổ mệt mỏi sợ hãi thì đến một thời gian chúng ta quên rất là nhanh nguyên nhân tại sao chúng ta lại quên nhanh bởi vì chúng ta vô cảm cho những cái thất bại chúng ta thay vì chúng ta học những bài học ở đó thay vì chúng ta xem những thông tin ở đó thay vì chúng ta nghe các chuyên gia đang nói gì thay vì chúng ta phân tích những cổ phiếu ở đó tại sao chúng ta truy lỗ thay vì chúng ta phân tích thị trường ở đó tại sao nó điều chỉnh thì chúng ta quên nó đi và chúng ta vô cảm chỉ nhìn cổ phiếu tăng khác để chúng ta nhìn đấy là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai sau khi ờ, thị trường Dũng công nói Dũng chỉ có chia sẻ lúc mà thị trường đang ở đây các bạn để ý một chút ạ Dũng có nói rằng nếu thị trường đang ở đây thì khả năng điều chỉnh ở phiên này là rất là cao không biết là bao nhiêu bạn nữa là khi mà Dũng chia sẻ đặc biệt là phiên giảm như này Dũng có nói là ngày mai nhiều khả năng thị trường sẽ điều chỉnh ạ nhiều khả năng thị trường đã điều chỉnh bởi vì nó lên lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua và lần thứ ba nó kéo vào cuối phiên ở vùng này nếu các bạn đã nhìn thấy điều này các bạn có thể comment cho số 3 đúng không ạ anh chị em có thể comment cho số số 3 số 3 là các bạn đã nhìn thấy cái điều này và đúng như dự đoán thị trường nó có những đợt điều chỉnh và một sóng cổ phiếu nào đó Dũng không phân tích bất cứ cổ phiếu nào trong đoạn này Dũng chỉ phân tích về cái tổng thể của thị trường để các bạn có thể nắm rõ được cái gì ạ nắm rõ được cái thị trường mà các bạn cần hiểu rõ ạ vậy đầu tiên nếu các bạn thấy được điều này thì các bạn có thể comment số 3 đúng không ạ ok tiếp theo các bạn nhớ này đây là chúng ta đang nói về kiến thức nhỉ bao nhiêu bạn dũng, dũng là nói rằng là nếu thị trường ở giai đoạn này nếu nhá dũng nói là nếu thị trường ở giai đoạn này mà điều chỉnh với khối lượng lớn giảm mạnh thì điều gì sẽ diễn ra các bạn nhá các bạn thử comment lên những bài học ạ nó có thể cái video này nó có thể lưu lưu mãi mãi nó không bao giờ mất đi cả nên chúng ta xem là cái điều gì đang diễn ra Dũng có nói rằng là nếu giai đoạn này nó gì dạ nếu các bạn nhớ nhớ là ở giai đoạn này giai đoạn số mới ạ à, giai đoạn này giai đoạn số mới ạ à, giai đoạn số mới trong cái VS à các bạn có thể comment cho Dũng cái điều ạ à. comment cho Dũng cái điều này giai đoạn 1 các bạn có cơ hội để kiếm lại lợi nhuận bởi vì cái gì ạ à? giai đoạn một nó điều chỉnh các bạn có cơ hội hồi phục để các bạn mua những cổ phiếu đầu cơ cổ phiếu đầu cơ là những cổ phiếu có chất lượng đúng không có chất lượng cũng có thể không có chất lượng nhưng nó chạy nhanh hơn mạnh hơn giá trị thực chẳng hạn một cổ phiếu bất động sản nó chỉ tăng khoảng độ 20 phần trăm à hai một trăm đến một trăm rưỡi phần trăm đấy ạ có thể là hai trăm trăm nhưng cái cổ phiếu đó nó có thể lên đến gì ạ nó thể tăng đến bao nhiêu ạ 500 phần trăm 6 phần trăm bởi vì nó là yếu tố thông tin nó kiểu giống như là hôm trước Dũng có chia sẻ đó là hoa hoa lan đó, hoa lan đột biến đó. nhiều người mua hoa lan hôm trước Dũng có nghe một cái bạn bạn nói rằng là bạn kiếm bạn có bỏ ra 600 triệu các bạn ạ à. 600 triệu để mua hoa lan đột biến tức là bạn sau đó thì bạn có những người giả cho bạn giá gì 3 tỷ 600 triệu trả cho bạn 3 tỷ gần 4 tỷ bạn không bán và đến bây giờ bạn không bán được cho ai hết tức là 600 triệu một cái cái gì ạ à? một cái nhúng hoa một đột biến này à? nhưng khi nó lên đến hơn 3 tỷ bạn không bán và cuối cùng giờ bạn không bán được đấy là câu chuyện hôm qua chính xác là tối hôm qua hôm trước thì bạn nói rồi nhưng tối hôm qua bạn chia sẻ bạn nói rằng là em mất hết rồi bây giờ bán cũng không bán được và mất cả số tiền cả gốc lại lãi thế câu chuyện ở đây các bạn nhớ rằng là chúng đang nói ở giai đoạn 3 thường thì chúng ta sẽ gì ạ chỉ tập trung vào cổ phiếu nó lên và ba tháng này Dũng thì Dũng tập trung vào gì ạ cái mốc có khả năng điều chỉnh hay không Dũng không quan tâm đến cổ phiếu bởi vì Dũng không mua cổ phiếu nên anh chị em đã tham gia ở đây thì các bạn nên gì ạ thời điểm nào Dũng nói rằng là nó có khả năng điều chỉnh đúng không nó có khả năng điều chỉnh nhưng đây bạn nào vì bạn không hiểu nên gì ạ có nghe video này gì ạ cũng gì ạ cũng cũng chẳng giải quyết được cả bọn hồ cường đúng không ạ nên cũng để ao bạn bạn có nghe thì cũng không giải quyết được tại vì bạn chẳng hiểu thế nào về cái hệ thống chẳng hiểu thế nào là chu kỳ chỉ hiểu là cổ phiếu nó điều chỉnh và sau đó nó lại lên ok ạ tạm biệt bạn cường thế thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là ở đây là giai đoạn 3 nếu giai đoạn 3 ba là gì ạ cái nhịp kéo đầu tiên chúng ta lặng một và giai đoạn này là giai đoạn chạy nước rút của các cổ phiếu nhịp thứ hai là gì ạ nó điều chỉnh và nó có thể kiểm kéo lên để test lại cái đỉnh đầu sau khi test lại đỉnh đầu thì cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn có thể một số trường hợp nó có thể bốn nha các bạn nha một số trường hợp nó có thể bốn nhưng ở đây chúng ta thấy là nếu quá trình này đa phần ở Việt Nam nó ba thì ạ các bạn nhớ rất quá trình này nó kéo lên vậy kéo lên kéo lên các bạn có thể comment cho Dũng là nếu quá trình kéo lên vượt đỉnh nó diễn ra đây là giai đoạn gì ạ nếu các bạn gì ạ nếu các bạn học cái điều gì ạ kéo lên vượt đỉnh cái gì ạ kéo lên vượt đỉnh ạ kéo lên vượt đỉnh nếu cái giai đoạn kéo lên vượt đỉnh thì sao ạ nó là giai đoạn gì diện gì ạ bình thường là các cổ phiếu vốn hóa lớn họ sẽ phân phối một cái khoảng thời gian rất là dài và đến thời điểm này chúng ta biết rằng là những cái quá trình kéo lên một đỉnh đúng không ok ạ đây là những cái đoạn quan trọng là các bạn phải hiểu đơn giản đấy ạ nó chính là áp thấp vậy cái áp thấp này điều kiện của áp thấp đó là khối lượng rất là lớn khối lượng cực kỳ lớn đầu phiên tăng cuối phiên giảm khối lượng rất là lớn ở trong cái vùng này vậy nếu cái quá trình áp thấp này nó diễn ra và chúng ta hãy đếm quá trình phân phối ở giai đoạn này ở đây chúng ta hiểu đơn giản một cổ phiếu để tăng được thị trường có thể tăng được ở trong dạng tích lũy như thế các bạn có nhớ ở dạng này tất cả phần lớn mọi người đang có những cái thông tin rất là tiêu cực bởi vì thị trường covid thị trường có nhiều cái diễn ra này nhưng về cơ bản nó chưa hết chu kỳ các bạn có nhớ cái vùng này Dũng chia sẻ không ạ anh chị em có nhớ vùng này Dũng chia sẻ không ạ nếu anh chị em có nhớ thì ờ, có thể comment cho Dũng số 1 ạ nếu anh chị em có nhớ nhớ được cái phần này Dũng nói là cái thị trường chưa hết chu kỳ nên nó cần phải gì ạ nó cần phải tái tích lũy và nó tiếp tục tăng tiếp ạ và phần này thì phần lớn các công ty chứng khoán họ sẽ chia sẻ chúng ta là đây là giai đoạn của sóng cuối và kết thúc chu kỳ cái điều điều ở đây chúng ta nhỉ đây cái sóng cuối và kết thúc chu kỳ và thậm chí là rất nhiều công ty chứng khoán họ nói rằng đây là cực kỳ rủi ro và đặc biệt là gì ạ cái thời điểm là gì ạ cái tháng năm là cái tháng mà người ta đã đưa ra những nhận định rất xấu về thị trường nhưng uh, Dũng lại ngược lại Dũng khuyến nghị chúng ta tham gia vào những cổ phiếu ở vùng này quan trọng là bây giờ cái vùng này khi mà bắt đầu cái giai đoạn này không nói ạ vậy chúng ta thấy là cái thị trường nó phân phối từ cái giai đoạn này đến giai đoạn cuối này cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng vậy nếu nó vượt đỉnh như này với khối lượng như này trên cái nền tảng tích lũy này thì chúng ta nói là một cái lượng cổ phiếu vừa đủ các bạn nhớ nhỉ một lượng cổ phiếu vừa đủ nó làm cho thị trường tăng rất mạnh ở đây và nó tạo ra một xu hướng tăng tiếp theo ạ và câu chuyện ở đây chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện rất ngược lại đó là ở đây chúng ta là nó vẫn cần một cái lượng cổ phiếu lớn để nó vượt đỉnh tuy nhiên khi nó vượt đỉnh ở đây ạ nó vượt đỉnh ở đây các bạn thấy là một lượng cổ phiếu bắt đầu bán ra liên tục các bạn nhớ đây là một lượng cổ phiếu bán ra liên tục trong suốt gì ạ thời gian vừa qua tuy rằng có rất nhiều các cổ phiếu nó vẫn đang tăng trần có rất nhiều cổ phiếu nó vẫn đang cho chúng ta kiếm lợi nhuận vậy nếu cái khối lượng nó lớn như thế này khi một lượng lớn cổ phiếu bán ra như này mà làm cho cổ phiếu không tăng được một lượng lớn cổ phiếu kéo lên như này làm cho giá không tăng được chúng ta gọi là quy luật nỗ lực thành công nỗ lực thành công là gì ạ bình thường các bạn hiểu đơn giản nếu bạn mua một cổ phiếu chẳng hạn bình thường nó khớp khoảng 3 một triệu cổ phiếu cổ phiếu đấy tăng 2 điểm sau đó hôm sau nó khớp một triệu cổ phiếu cổ phiếu vẫn tăng 2 điểm hôm sau nữa nó vẫn khớp một triệu cổ phiếu nhưng cổ phiếu đó nó chỉ tăng một điểm rưỡi thôi ạ à. các bạn hiểu không sau đó nó khớp được hai triệu cổ phiếu thì cổ phiếu đấy nó tham chiếu hôm sau nữa nó khớp được 3 triệu cổ phiếu thì cổ phiếu đấy nó điều chỉnh một chút vậy với khối lượng tăng dần như vậy nó không kéo cho giá tăng lên thì đấy chúng ta gọi là quy luật nỗ lực thành công cùng là một lượng cổ cổ phiếu cùng là một lượng tham gia tiền tham gia vào rất là nhiều nhưng cổ phiếu không lên thị trường không tăng giá đặc biệt là khi thị trường tạo đỉnh và đây là một trong những cái tín hiệu cho chúng ta thấy là có thể điều chỉnh nha các bạn có thể điều chỉnh vậy điều chỉnh như thế nào thì nó an toàn và điều chỉnh như thế nào là nó không an toàn các bạn nhớ nhỉ điều chỉnh như thế nào là nó an toàn và điều chỉnh như thế nào nó không an toàn thế điều câu hỏi đặt ra là nếu một số các bạn đã thoát được như hôm nay hay là các bạn có cơ hội tham gia hoặc thoát ra hiểu rõ về thị trường thì câu chuyện nó là tuyệt vời đấy là câu chuyện rất tuyệt vời và các bạn có thể đấy đấy là những nhà đầu tư rất là xuất sắc chúc mừng các bạn nhưng không phải điều thế đâu ạ bởi vì các bạn có hiểu đơn giản đấy ạ câu chuyện các bạn hiểu đơn giản đây là những cái câu hỏi câu chuyện đấy là gì ạ dòng tiền chảy mạnh vào thị trường tức là ở đây chúng ta hiểu được là tức là đang có dòng tiền đang chảy mạnh và cái, khi mà khối lượng lớn như này hoặc là gì ạ chúng ta thấy là đây cũng là những cái tít rất là gì ạ à? cũng cũng sập hôm nay giúp nhiều nhà đầu tư lên tàu nhiều nhà đầu tư lên tàu nhiều nhà đầu tư tham gia vào nhiều nhà đầu tư mua vào đấy là cái điều chúng ta cần phải hiểu rõ rằng nên khi mà chúng ta nhìn báo chí báo chí là cái kênh truyền thông phản ánh thực tế họ phản ánh những gì diễn ra nó có một cái câu chuyện đó là gì ạ chỉ có 5 phần trăm các nhà đầu tư thành công ạ các bạn nên nhớ này không biết là các bạn bao nhiêu các bạn có lẽ là phần lớn chúng ta đang thành công rất thành công ở đây khi mà cầu cổ phiếu thị trường đặt đỉnh ở đây ạ thì lúc đó có một cái bạn bạn gọi điện cho Dũng bạn chửi đây câu chuyện có thật đấy đấy là đoạn này dù vào thị trường rất là đỉnh rồi hãy thoát ra đi ạ nhưng bạn gọi điện nó chửi và sau mấy hôm sau phần lớn kế hoạch tiền bạc rất nhiều người đã bị mất rất là nhanh trong đoạn này cực kỳ nhanh ạ thế bây giờ chúng ta đã xem là vậy khối lượng lớn như này giá không tăng đây kể cả những khối lượng lớn như này rất là lớn ạ rất là lớn như này mà giá không tăng mà nó lại vượt đỉnh tức là có một cái lượng phân phối một cái lượng áp lực bán ra rất là lớn đúng không chúc mừng bạn chúc mừng bạn được chưa đúng chưa chúc mừng bạn đúng chưa hãy đọc cuốn sách 1.000 lãi 1.800 1.800 phần trăm lợi nhuận và xem lại cái chương cũng ờ, nhớ không nhớ cái chương nào đó thì Dũng tin chắc là bạn sẽ hiểu cái comment của bạn hãy hiểu comment Dũng tin chắc là cái bạn sẽ hiểu nhớ đọc cái cuốn sách đó tại vì gì ạ khi ông O'Neill ông chia sẻ kiến thức vào đúng cái thời điểm mà thị trường ờ, đảo chiều thì các quỹ lớn các chuyên gia thậm chí là rất nhiều các chuyên gia bảo là cái hệ thống của ông O'Neill là cái hệ thống vớ vẩn và thậm chí là có những cái lời nhục mạ Dũng đọc cái đấy thì Dũng thấy rằng là thực sự là rất thú vị không biết nó đúng hay sai nhưng thực sự là rất thú vị bởi vì thị trường nó là như vậy mà nếu các bạn đúng á, cái nhà đầu tư xuất sắc nhất thực tế những người thành công mà Dũng biết thì họ mua cổ phiếu không ai biết đâu ạ họ mua cổ phiếu không ai biết cả họ nắm giữ cổ phiếu không ai biết cả họ gần như không chia sẻ trừ khi nếu bạn đào tạo thì có thể bạn chia sẻ cho học viên của bạn nhưng phần lớn bạn sẽ không cho ai biết cả. À. bởi vì tất cả những thiên tài từ Lee Mo từ Soros từ những người đầu tư thành công nếu mà đã mua cổ phiếu thì họ sẽ không bao giờ nói cho họ bất cứ ai biết cổ, cổ phiếu mang được còn nếu mang cổ phiếu để chia sẻ cho public cho tất cả thì câu chuyện đây nó chỉ là những cái kiến thức để ứng dụng thôi ạ còn nếu trong trường hợp mà mình đang có cổ phiếu để mình chia sẻ hết cái điều đó không có đâu mình đang có cổ phiếu mình chưa chia sẻ hết thì không có mình chia sẻ để ứng dụng hoặc là để, để có một hệ thống thì trải nghiệm thì Dũng vẫn làm những cổ phiếu như vậy chia sẻ để cho chúng ta trải nghiệm thì đó những cổ phiếu mà có thể an toàn cao nhất ok à, chúng ta sẽ xem ở đây ạ à. trong phép a nếu cái cổ phiếu nó vượt đỉnh như này mà nó đã phân phối khối lượng lớn như này trong trường hợp nó điều chỉnh khối lượng lớn các bạn nhớ là trong trường hợp nó điều chỉnh khối lượng lớn thì nhiều khả năng Dũng không biết là khoảng bao nhiêu nhưng ít nhất là khoảng 70 phần trăm thị trường sẽ bước vào chu kỳ suy thoái nhiều khả năng thị trường sẽ bước vào một chu kỳ như thế này các bạn nhớ nhá nếu mà nó xảy ra một cái trường hợp giai cuối của chu kỳ như này các bạn lưu ý cho Dũng này nếu khi mà Dũng chia sẻ ở giai đoạn đâu đó ở chọn này cũng đã bị áp lực rất là lớn bởi vì cái thời gian cổ phiếu chưa kết thúc chu kỳ nhưng khi nó đã bước vào một chu kỳ như thế này thì phần lớn chúng ta sẽ gì ạ không thể tránh khỏi được một cái đợt giảm mạnh của thị trường nhưng chúng ta hãy nhớ cho Dũng là một cái đợt khối lượng lớn bán tháo ra ở đây chúng ta cũng không để ý là nếu chúng ta nói từ nếu một lượng lớn bán tháo ra ở vùng này một lượng lớn bán tháo ra vùng này các bạn nhớ với thị trường chung chúng ta sẽ đếm cái sự phân phối đây dũng gọi là phân phối khối lượng lớn giá giảm phiên hôm trước phân phối thứ hai phân phối thứ ba phân phối thứ tư và hôm nay cũng là một dạng phân phối thứ năm trong tác phẩm của Guillermo thì ông có nói rằng là thường ông sẽ bán ra ở phân phối thứ năm ở Việt Nam thì không biết là nó phân phối thứ sáu hay phân phối thứ bảy Dũng không biết nhưng thường thì gì ạ à, phân phối thứ ba và thứ tư là Dũng đã giảm bớt tỷ trọng của mình rất khá nhiều rồi ạ giảm bớt tỷ trọng khá nhiều rồi nếu trong trường hợp Dũng nắm cổ phiếu các bạn nhớ nhá tức là đấy là trường hợp của Dũng á có thể các bạn nó không đúng các bạn tại vì thực ra là trên thị trường nó vẫn có cổ phiếu tốt nên chúng ta đang tập trung vào gì ạ? cái cách quản trị vốn quản trị rủi cái điều thứ hai các bạn sẽ nhìn thấy ở đây Dũng muốn cho bạn nhìn thấy một cái kịch bản ở đây ạ Dũng vẫn nói là tiếp tục phân phối á thực thậm chí là nó có cả phân phối phía trên này nhưng ở phía này chúng ta không rõ lắm nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây cũng thực ra nó cũng là phân phối đấy ạ bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một câu chuyện nó là hay ở đây ạ đó là cái quá trình kéo lên khối lượng lớn các bạn có nhìn thấy phiên nào không ạ nhiều cổ phiếu giảm sàn đặc biệt là nhóm bất động sản sau đó nó kéo lên kéo lên ạ đây là một cái quá trình vượt đỉnh sau đó kéo lên lần thứ hai khi kéo lên thứ hai đúng không chúng ta thử kéo lên hai nó lên điều chỉnh và hôm nay kéo lên lần thứ ba vậy chúng ta có lần thứ nhất kéo lên để vượt đỉnh sau đó lần thứ hai kéo lên thất bại và hôm nay lần thứ ba thất bại nó giống như cái kịch bản Dũng đã chia sẻ ở đây lần thứ nhất thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba lần thứ ba làm sao ạ lần thứ ba nếu ngày mai thất bại điều gì diễn ra cái khối lượng ở đây đã nhận lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đã hấp thụ khá là nhiều rồi lượng tổ chức đã hấp thụ khá nhiều rồi nếu cái điều này thất bại mà đặc biệt là khối lượng khổng lồ các bạn nhá đặc biệt là khối lượng khổng lồ các bạn nhớ cho Dũng một cái một số các điều kiện để các bạn có thể quay trở lại quá khứ những khối lượng khổng lồ trên những cái đỉnh đây ạ à, khối lượng khổng lồ trên cái đỉnh như này thì không có cơ hội để cho các bạn bắt đáy đâu ạ à. không có cơ hội để cho các bạn bắt đáy đâu ạ à. không có cơ hội để các bạn bắt đáy đâu ạ à. nếu khối lượng này là khối lượng khổng lồ thì các bạn có thể bắt đáy trên những vùng này rất khó không có cơ hội dành cho các nhà đầu tư tập trung quá nhiều cổ phiếu đây các bạn có thể quay trở lại các bạn hãy xem tất cả cái chu kỳ này và Dũng sẽ đưa cho các bạn một cái cổ phiếu để các bạn có thể hình dung ra được cái cổ phiếu nó vận động như này đó là cổ phiếu HCM đây là cổ phiếu này nó cũng uh, tuân theo một cái quy luật mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ đó là cổ phiếu HCM các bạn có nhìn thấy cổ phiếu này không ạ hello đây là quá trình chạy nước rút sau đó nó bị điều chỉnh để phân phối và nó có một thời gian để test lại và lần thứ ba thất bại nó có được điều chỉnh tiếp ạ sau quá điều chỉnh nó tái tích lũy thậm chí nó vượt đỉnh với khối lượng lớn sau khi nó vượt đỉnh khối lượng lớn nó lại tiếp tục kéo lên để vượt đỉnh lần hai và tiếp tục điều chỉnh kéo lên và sau khi kéo lên ở đây ạ nếu cái quá trình mà nó không vượt qua quá trình nó nó không vượt qua thì nó coi như là kết thúc chu kỳ đấy là toàn bộ một cổ phiếu nó vận động như vậy các bạn ạ đặc biệt là cổ phiếu của lũ chip nên một số bạn thì gì ạ à, tập trung vào cổ phiếu dũng thì tập trung cổ phiếu vào thị trường nên uh, góc nhìn nó khác nhau ạ chúng lại tiếp tục quan sát cái nhóm cổ phiếu gì ạ đây ạ đây là cổ phiếu vậy những cái cổ phiếu này ạ nó kéo lần thứ nhất nhưng nó chưa phân phối được nó kéo lần thứ hai và đây là nó kéo lần thứ ba và thậm chí là nhiều người cứ thấy kéo lần thứ ba vào và phần lớn tại sao Dũng nói là rất nhiều các chuyên gia bảo đang mua cổ phiếu chứng khoán thậm chí là có những chuyên gia rất là là gì ạ à? lớn và mua vào nhưng thường các bạn gì ạ à? các bạn sẽ không biết điều này bởi vì họ nói bạn đầu tư 6 tháng một năm hai năm còn Dũng thì chia sẻ trong thời gian ngắn nên có thể nó sẽ tạo ra gì ạ à? cái trái chiều nhiều hơn nếu anh chị em muốn là Dũng chia sẻ theo kiểu ờ, một cách gì ạ à? nó không có một cái trái chiều thì đơn giản thôi ạ à. các bạn có thể mua cổ phiếu đoạn này thoải mái thì ạ à các bạn đầu đầu tư từ 1 đến 2 năm thậm chí là 4 năm ok ạ bởi vì à, ngân hàng kinh tế quy mô kinh tế của chúng ta rất là tốt thời gian tới Techcombank nó đang tốt bởi vì nó có rất nhiều các hệ thống từ ờ, liên kết với gì ạ à, Masan kiểu dạng dạng như vậy các bạn sẽ đầu tư chả mà là kiếm một khoản lợi nhuận nào đâu ạ à. vì trong đầu tư chứng khoán á các bạn phải kết hợp giữa gì ạ à? kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để chúng ta lựa chọn điểm mua tốt nhất sau khi các bạn chọn để mua tốt nhất thì bạn lựa chọn phân tích kỹ thuật để các bạn lựa chọn thời điểm bán ra và các bạn phải nhớ một cái điều này nữa tất cả cổ phiếu phần lớn á, nó được gì ạ à? marketing Dũng chỉ nói thôi ạ à, marketing các bạn hiểu đơn giản đấy ạ à. được marketing bởi vì một cổ phiếu nó lãi 200 phần trăm lợi nhuận một năm nhưng với cái việc mà bán ra cổ phiếu với việc marketing thì những ông chủ của nó có thể kiếm được hàng nghìn phần trăm lợi nhuận có thể kiếm được một nghìn tỷ hai nghìn tỷ ba nghìn tỷ trong thời gian ngắn sau đó thì cổ phiếu đạp giảm rất mạnh xong đến về đáy họ chỉ dành cho 500 triệu để mua vào họ đỡ cổ phiếu họ kiếm được rất là nhanh họ giàu rất là nhanh chỉ có rất nhiều anh chị em mới tham gia thị trường không nắm rõ được cái điều này thôi ạ à. nên mong rằng là anh chị em hiểu rõ được anh chị em có thể kiếm được lợi nhuận anh chị em có thể kiếm được Ờ, rất nhiều lợi nhuận trong đầu tư nhưng về cơ bản chúng ta cần phải nắm rõ được các quy luật từ quy luật chúng ta có nắm được nguyên lý từ nguyên lý chúng ta nắm được quy trình từ quy trình chúng ta mới mua quan trọng là các bạn đúng hay sai không quan trọng mỗi chu kỳ anh chị em giữ được nhiều tiền yeah. Dạ. anh chị em giữ được nhiều tiền thì hãy chia sẻ lên cộng đồng hãy chia sẻ lên đây để mọi người cùng gì ạ dạ, à, chúc mừng đúng không hãy chia sẻ để mọi người chúc mừng Dũng tin chắc là đây là chia sẻ chúc mừng thôi không phải là đố kỵ nhưng nếu chúng ta có tiền và chúng ta kiểu như là mang tính chất là tôi thành công tôi thế nọ thế kia theo kiểu uh, mang tính chất là thách đố câu chuyện khác nếu anh chị em đưa lên anh để anh chị tạo ra cái chuyện cảm hứng thường thì Dũng chia sẻ mang tính chất là chuyện cảm hứng chứ không phải mang tính chất là que khoang bắc lác nên những cái trải nghiệm như này mong rằng anh chị em học được những bài học để chúng ta có thể không giống những trong những cái Ờ, lần mà Dũng ạ đã kiếm được rất nhiều trăm phần trăm lợi nhuận rồi sau đó thì ạ một thời gian cũng mất hết thì Dung tin chắc rằng là như anh chị em đã đầu tư khoảng độ 2 3 năm anh chị em sẽ biết những bài học này có anh chị em mới thì đây là những bài học có thể chưa trải nghiệm nhưng cũng là một cái bài học để giúp chúng ta nhìn rõ hơn kịch bản cho thị trường như sau ạ nếu về cơ bản trong đoạn này anh chị em hạn chế mua cổ phiếu hạn chế ạ nếu có cổ phiếu và đặc biệt những cổ phiếu chạy nước rút chẳng hạn đây các bạn đã nhìn thấy ạ đây những cổ phiếu như này và phát ạ cổ phiếu bị gãy kênh khối lượng lớn như này thì khả năng để hồi phục rất là thấp chẳng hạn các bạn nhìn thấy đáy này ạ đây các bạn nhìn thấy đáy nhá đây là đáy cái đáy trước đó đấy ạ một cái đáy nó gì ạ nó lớn hơn khối lượng lớn hơn vậy đáy này với khối lượng lớn hơn thì thường là nó có có xu hướng trở về cái vị trí này thậm chí nó có bị xuyên thủng nên dù là cổ phiếu Hòa Phát nó đang tốt nhiều nhà đầu tư thích vào nhưng rõ ràng là trong thời gian vừa rồi Hòa Phát đang được bán ra các bạn nhìn không ạ Hòa Phát đang bán ra chả có lý do gì các bạn lại mua ở đây cả đấy à, chúng ta có thể nhìn vào một vài cổ phiếu khác nữa chẳng hạn đây chúng ta nhìn thấy HCM các bạn mua ở đây các bạn thánh thắng các bạn mua ở đây các thắng những cái nền tảng của Dũng thì Dũng sẽ không mua ở đây Dũng sẽ mua ở những cái vùng này đây là điểm Dũng mua Dũng sẽ mua ở những vùng này nên uh, chúng ta sẽ thấy là như ờ, một số bạn mà là sai thế thì bây giờ chúng ta có một cái cái gì ạ cái hệ quy chiếu khác nhau hệ thống tư duy khác nhau quan trọng là gì ạ à? mỗi chu kỳ bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi chu kỳ bạn kiếm được bao nhiêu tiền và sau kết kết thúc chu kỳ bạn giữ được tiền hay không đơn giản thế thôi ạ mỗi chu kỳ chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và sau này chu kỳ nó kết thúc hay không mong rằng các bạn sẽ giữ được tiền đơn giản thế thôi ạ cổ phiếu mua đúng không quan trọng sai cũng quan trọng quan trọng đúng bạn kiếm được bao nhiêu và sai bạn kiếm được bao nhiêu hết chu kỳ chúng ta kiếm được bao nhiêu và giữ được bao nhiêu câu chuyện như thế đấy ạ nên một số người bảo là ông số ông sai một số người bảo gì ạ à? ông Warren Buffett ông sai một số người bảo ông gì ạ ông Neo sai thậm chí là các trong lúc mà dot com á, cổ phiếu dot com tăng hàng nghìn phần trăm có nhiều chuyên gia kiếm được nhiều nghìn phần trăm nhiều nghìn phần trăm và giỏi hơn rất nhiều các nhà quản quản lý quỹ rất nhiều họ nói là tôi giỏi hơn nhà quản lý quỹ các bạn nhớ cái từ này họ nói là tôi giỏi hơn rất nhiều quản lý quỹ nhưng sau khi kết thúc chu kỳ nếu chúng ta giữ được tiền và chúng ta giữ được tiền trong nhiều năm đầu tư trong nhiều năm giành chiến thắng và chiến thắng ở một chu kỳ cao thì đó chính nhà đầu tư thành công còn chỉ trong một thời gian ngắn thời gian ngắn chưa nói được điều gì đâu ạ mong là chúng ta hãy tiếp tục đồng hành nhau trong thời gian tới à, hôm trước Dũng có nói rằng là nếu thị trường đợt này giảm mạnh khối lượng lớn mà nó lại tiếp tục tăng trong chu kỳ khác thì ờ, cái cơ hội ờ, Dũng sẽ không chia sẻ về cái thị trường chung nữa bởi vì như các bạn biết rằng là nó sai đúng không nhưng hôm nay thì nó vẫn chưa điều chỉnh nó vẫn chưa vẫn đang ở đỉnh nhưng ngày mai ngày kia nó điều chỉnh mạnh khối lượng lớn sau nó nó quay trở lại nó tăng trong cái nhịp này tức là các bạn bắt đáy các bạn thành công bắt đáy đặc biệt là bắt đáy những cổ phiếu lớn các bạn thành công thì cái cái chuyên mục về thị trường chung này Dũng sẽ cùng chia sẻ dành cho những cái chuyên gia hàng đầu ở đây một số các bạn chia sẻ bởi vì hệ thống này nó có thể nó chưa đúng nhưng nếu mà nó đúng thì Dũng tiếp tục chia sẻ anh cha đồng ý không ạ nên chúng ta không phải cãi cọ không phải bàn luận với nhau ở đây ạ. bởi vì mỗi một đoạn của thị trường Dũng chia sẻ theo cái góc nhìn về thị trường theo góc nhìn VSA còn anh chị em là chia sẻ phân tích theo cái cổ phiếu chúng ta đang có nên rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ có tư duy khác nhau còn trong thị trường đỉnh thì Dũng vẫn nói là các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh có, có mua hay không có quyết định tham gia hay không có chia sẻ hay không là chuyện của Dũng thế thôi đơn giản thôi ạ đấy thì các bạn cứ ờ, trải nghiệm đi ạ cái điều này nó rất là thú vị tại vì ờ, phân phối mà nó nhỉ các cổ phiếu ngân hàng chứng khoán nó đạt đỉnh mà nó lại tiếp tục chạy chạy mạnh chạy mạnh à, nhiều cổ phiếu nữa thép nó chạy mạnh nữa thì thị trường có thể là khác biệt khác biệt thì bây giờ chúng ta hãy gì ạ? tiếp tục theo dõi Được không? thì lúc đấy chúng chỉ chia sẻ theo góc độ kiến thức chuyên môn ok xin cảm ơn ạ xin cảm ơn anh chị và các bạn à, trước khi ờ, kết thúc thì ờ, đây hôm trước chúng có nói nkg đây chúng ta nhìn phân phối ạ à, chúng ta sẽ nhớ một cái cổ phiếu như này để anh chị em sẽ biết cái cổ phiếu này đấy ạ đây phân phối các bạn sẽ nhìn đấy những tín hiệu phân phối đây những tín hiệu phân phối rất là rõ các nhà đầu tư thiếu trải nghiệm thì sẽ không nhìn thấy điều này và khi nó đã phân phối nó rơi như này thì nó về đến đây ạ khi nó về đến đây thậm chí nó giảm nữa nên tất cả các thông tin ở đoạn này để kéo lên gọi là kéo lên để họ bán nữa cái lợi nhuận thép này không nhiều đâu ạ cái lợi nhuận từ cái cổ phiếu đầu cơ họ mua vào mới là nhiều cả nhà lợi nhuận thép không nhiều đâu họ nếu họ mua được khoảng một triệu cổ phiếu ở đây 10 triệu 100 triệu cổ phiếu ở đây từ giá 7 thì khi nó lên đến bao nhiêu giá 60 họ kiếm được lợi nhuận họ bán cho chúng ta nhiều nhà đầu tư chúng ta mua ở đấy rất nhiều họ kiếm lợi nhuận nhiều hơn cái lợi nhuận mà chúng ta gọi là lợi nhuận của giá thép rất nhiều nên các bạn phải hiểu cái điều này đây ạ đây tất cả chu kỳ của nó đây ạ các bạn có thể quay trở lại xem chu kỳ của nó đấy ạ các bạn xem lại chu kỳ của nó để hiểu xem là thép nó có lên mãi mãi hay không hay là các bạn nhìn vài cổ phiếu nó điều chỉnh nó lại lên này các bạn nhìn lại một vài cổ phiếu sau khi nó chạy nó rút nó điều chỉnh nó lại lên đấy đây là những bài học bài học cho rất nhiều các bạn rất nhiều bài học tuyệt vời nên uh, tất cả cái điều này hãy gì ạ trải nghiệm đi còn bây giờ uh, kích thích kinh tế quý 4 kết quả lợi nhuận ngon tất cả mọi thứ thì gì ạ các bạn đây cuốn sách này các bạn đọc các bạn biết thị trường nó giống như Việt Việt Nam đấy ạ đọc đọc đi chúng tin chắc là chúng ta sẽ có gì ạ cái tư duy khác còn trước khi kết thúc thì có một câu câu hỏi cuối cùng để các bạn có thể tự hỏi mình đó là điều gì khiến các bạn đang làm những công việc chúng ta đang làm nếu cái công việc chúng ta đang làm á mà làm cho chúng ta lợi nhuận bền vững trong nhiều năm nhiều tháng giữ được tiền thì Dũng xin chúc mừng và thậm chí là gì ạ mà được như thế rồi đấy, thì Dũng là gì ạ thậm chí là anh chị em mở lớp Dũng sẽ học nếu nhiều phần trăm lợi nhuận tại vì còn nếu mà chúng ta làm nó chỉ trong một cái giai đoạn ngắn thôi ạ lên xuống ngắn thì chúng ta phải xem lại nó chỉ là may rủi thôi ạ Gamut.